Đưa tay đi nào Mai bên nhau bạn nhớ You make me feel like I got everything Đưa tay đi nào Mai bên nhau bạn nhớ Ta đã ở bên nhau Những năm tháng nhọc nhằn You make me feel like I got everything Dù mai có ra sao Ta vẫn sẽ tự hào Vì đã luôn bên nhau We do everything Đưa tay đây nào Mai bên nhau bạn nhá You make me feel like I got everything Đưa tay đây nào Mai bên nhau bạn nhá You make me feel like I got everything Đưa tay đây nào Mai bên nhau bạn nhá đưa tay đây nào mai bên nhau bạn nhé đưa tay đây nào mai bên nhau bạn nhé you make me feel like I got everything đưa tay đây nào mai bên nhau bạn nhé đưa tay đây nào mai bên nhau bạn nhớ you make me feel like I got everything đưa tay đây nào mai bên nhau bạn nhá You make me feel like I know everything Đưa tay đi nào mai bên nhau bạn nhá Ta đã ở bên nhau Những năm tháng nhọc nhằn You make me feel like I got everything Dù mai có ra sao Ta vẫn sẽ tự hào vì ta luôn bên nhau We do everything Đưa tay đi nào I know we won't stop I know we won't Vì chúng ta sinh ra là để bước đi mà I know we can't stop I know we can't Let it be Đưa tay đi nào Mai bên nhau bạn nhá You make me feel like I got everything Đưa tay đi nào tới đi nào đưa tới đi nào đưa tới đi nào mai về nhau bạn nhau.